Yên Quê, nghe này Bọn phần tử khủng bố này yêu cầu chính phủ Nhật Bản phóng thích thủ lĩnh sứ quân đang bị ở trong tù Bằng không thì họ sẽ giết Bộ trưởng Tài chánh và con tin Có tài liệu gì của bọn họ không? Có, à, mời qua đây Đây là cảnh xảy ra 15 vụ trước đây Bọn nó lợi dụng con tin làm vết tường Chúng ta rất khó mà tấn công nhập. Bọn chúng nó rất xảo quyệt Cô cầm lấy đi Chúng nó rất cần đến một y sĩ để đi vào đó cấp cứu Trong cây dạo cùng Qua bên kia Tôi đến đây cứu bệnh nhân Sao lại rờ mó tôi như vậy Vậy tôi không khám đâu Đấy Ông không xong rồi, mà tới để tiếp tôi Mau tới giúp một tay đi Qua đây Qua đây mau đi không sao chứ À không sao đâu Về sao đừng có đánh nhiệm vụ này nữa Có biết chưa Anh không muốn bị mất đi một người bạn gái như em Đại hội tổng kết biểu dương lập công ban thưởng Bây giờ bắt đầu Chúc mừng cô tiếp tục cố gắng tặng cho em nè Không à Không Tưởng đây đi Kiến quỳ tới chơi kìa Kiến quỳ tới thăm con đó Anh Phong Tặng cho em nè <laughs> Cảm ơn Hai đứa đi dạo phố đi Dạ bye bye gì À Đi Bạn của em từ Hồng Kông về đây Là hàng Âu Châu Em thích không? Ừ, rất đẹp Mặc trên coi coi À được Có đẹp không? Ừ, rất đẹp <laughs> Em cũng có một món đồ muốn tặng cho anh Gì đó? Nè Cảm ơn lần trước anh đã giúp em Vũ tụi mình không có gì phải cảm ơn chứ <laughs> Anh coi nè Đây là quân chương danh dự tối cao của công an chúng em Có tăng tiền lương không? Không có Tiền thưởng Cũng không <laughs> Vậy thì tệ quá Em vào sinh ra tử Cuối cùng chỉ được quân chương thôi Hồi trước anh làm lính ở Việt Nam Các trên chỉ hạ lệnh Kêu những bộ đội đi lưu mạng Đến sau cùng không được gì hết Anh với bạn của anh chạy sang Trung Quốc Anh ở lại đây làm bảo an Bây giờ đã làm đội trưởng Mỗi tháng chỉ được có mấy trăm đồng Anh có một người bạn đi Hồng Kông Chỉ trong mấy năm đã làm được rất nhiều thành tích Cơ duyên của mỗi người đều khác nhau Cũng như là em đang làm công an Tuy là không thể sống trong cuộc đời xa xí Nhưng mà cũng có rất nhiều phúc lợi Là có thể ra sức lực vì nước nhà Phục vụ cho nhân dân Anh không có phúc lợi Anh chỉ muốn phát tài Em quay à Anh có chuyện muốn thương lượng với em Là chuyện gì đó Anh muốn đi xuống Hồng Kông Học lập thương mại với bạn của anh hồi trước Chờ khi kiếm được nhiều tiền rồi Anh sẽ về kết hôn với em Anh Phong chiến hữu anh hồi trước đó Hà cử Chào cô Chào anh Anh Phong thường ở trước mặt tôi hay nhắc tới cô Hộ chiếu và vé đã giải quyết rồi À Ok Tôi đi về nha Ngày mai tôi tới trước anh Cũng được Bye bye Bye bye Chuyện này em đã quyết định rồi Cần gì phải thương lượng với em Em quê à Em quê Em nghe nói nè

đứng đàng hoàng ra vô ra vô tắm nữa đi cách tắm nữa đi cách tắm nữa mà nhà anh minh qua đây chụp em đi nó lên chụp tấm hình đi nha liên minh kỷ đi anh minh à qua đây chụp em nè nó lên ra đây đi sát vô nha em nghĩ à kiếm ai nữa vậy có phải là tiểu long không nói cái gì người ta coi ba nuôi còn chưa tới thôi tới rồi, mới nhắc tới rồi mỹ ơi ba nuôi sinh nhật chưa vậy, tặng cho con đây cảm ơn ba nuôi Ba nuôi à, lát nữa con cũng có quà tặng cho ba Ngoan quá Chú Tiêu Ê, Chú nhìn như vậy Tất cả vô cha đi Tại sao anh đến trễ quá vậy Anh có một vụ cần theo dõi Không phải tại Tiểu Long đâu Tại ba quên lấy lễ vật cho nên mới tới trễ đó Em Mỹ Xin nhìn chú dễ Wow, đẹp quá Còn có cái này nữa Vậy mới phải à, Giúp giùm ừ. đi, giúp đi à, Cảm ơn à, <laughs> Đi, ừ. vô đây Được, Mở được, đây, được. Làm mật thám đâu có đến đúng giờ được Rất có nhiều việc xảy ra bất ngờ cần phải làm mà con phải có chuẩn bị về tư tưởng đó Anh của con cũng làm về mật thám Về thời gian con cũng biết mà Wow, quê, các người mang đến đây coi nè Quà thì lại đẹp quá Tại sao lại có chìa khóa vậy ba Nè, con đã khôn lớn rồi Sau này có chuyện gì tự giải quyết lấy đó Đâu phải vậy, là em Mỹ tự quyết định đó <laughs> Anh à, hôm nay sinh nhật của em còn nói xấu em Xin lỗi <laughs> Mỹ à, em thích hay không wow. wow. Dùng cách nào đây, thì lại đẹp quá Quê, nhận lễ vật người ta nhiều như vậy con biết đáp lễ là sao yeah. <laughs> wow. nè chị hôn một cái là đỏ mặt không biết cả thân có đỏ hết đây là không em mỹ à qua bên kia anh dạy em dùng thế nào nha ờ đánh ra đánh ra đánh ra đánh ra đánh ra nè đến vậy em chưa cái nút ở đây nè bấm nó xuống tên ngó thấy rồi thấy chưa phải cái này là cái gì nè nếu em bấm ở đây cái máy này sẽ đưa lên chiếc xe hơi kia được như vậy hả phải rồi anh phong anh Tuyền Trời quan bay tịnh Cả bút phu được thấy rõ Chú ý Đừng tới trễ nha Nếu chúng tôi tới trễ Anh có chạy chúng tôi không Chờ gặp nhau Làm ơn Hệ thống phòng ngừa trộm cướp này là của công ty chúng tôi Tất cả đều do máy vi tính khống chế. Nếu chạm tới hệ thống báo động, thì sở cảnh sát sẽ thu nhận được cảnh ở hiện trường. Và trong vòng một phút, thì cảnh sát sẽ tới ngay. Có hệ thống giám sát gì vậy? Sẽ tăng thêm phần bảo đảm. Ờ, à, mời hãy dựa qua bên này. Ờ, à, đi đi. Đi. Ủa, sao các người tới sớm như vậy? Tụi tôi còn chưa có tăng sở. Dạ đó của đồ. Ông còn đang nhóm họp, các anh kiếm một có chuyện gì? anh cho trống không được đâu à! À! <laughs> các đơn vị chú ý Số 30 đường cản loạn xảy ra vụ đánh cướp Có bốn người đàn ông mặc đồng phục màu trắng Giống như là công nhân Có cầm vũ khí hạng nặng Xin quý vị mau tới hiện trường Các cảnh sát đã tuần hành chú ý Số 30 đường cản loạn xảy ra một vụ đánh cướp Bọn cướp có súng đó Chúng tôi biết rồi Xin lập tức đến hiện trường Biết rồi Tránh ra Anh để đi À đi lên đi lên Xin gọi tổng đài Chúng tôi đã đến hiện trường rồi Anh Quân xe cảnh sát tới rồi Hành động mau lên Biết rồi Chồng cơ Xong rồi Anh Tuyền à chúng tôi trên cầu thang đi Tụi anh sẽ gặp hai mục tiêu Chuẩn bị Chuẩn bị Đồng ý xong rồi, cắt bánh đi Ok Tôi hy vọng thiên hạ Thái Bình Tụi mình đồng tâm hợp lực để bảo vệ cho hồng kông được yên tĩnh và phồn vinh đúng rồi hanui à, cầu nguyện nói là không có linh đâu đừng sợ ở hồng kông là một nơi có phước đâu có gì cấm kỵ đúng vậy đúng vậy đến <laughs> ra ra ra ra ra ra ra đây chị vô đó đi nè à, à. tụi nó có hàng đó tuổi rồi đó à. ra coi có chuyện gì yes sir chuẩn bị tụi anh qua bên kia yes sir, yes, sir. Bọn chúng đã cướp đi hệ thống báo động của SGM, tài liệu của khách hàng và bản đồ bố cục truyền hình cho khắp nơi. Tổng cộng có bao nhiêu khách hàng? Ở Hồng Kông có tất cả là 384 ngân hàng, 562 tiệm vàng. Còn có những công ty khác cũng vào khoảng 400 công ty. Nếu lần này chúng ta có muốn điều tra tài liệu của khách hàng, tôi nghĩ chắc là phức tạp lắm. Tôi hoài nghi lần này có lẽ là bọn dòng lớn chuẩn bị một cuộc hành động đánh cướp liên tục. Tôi đã liên lạc xong với các hình ảnh quốc tế ở Trung Quốc rồi. Họ hứa sẽ cung cấp tài liệu của dòng lớn. Đúng 12 giờ 45 chuyến xe sẽ đến ga xe lửa Hồng Âm. Wow, cho đến nhanh như vậy Cổ tên là Dương Kiến Quê Lần trước có hợp tác với mình rồi Rất là hăng hái Nhưng mà lần này cô đến chỉ để cung cấp tài liệu mà thôi Không có tham dự bất cứ hành động gì Phải làm cho tốt quan hệ giữa đôi bên Hả? Yes sir, yes, sir. Huê Cô rất xinh đẹp đó Goodbye sir ê, gái đẹp đó nha có người nào mà chú Tiêu không nói đẹp đâu Mày cũng tin sao hả Chào người đẹp Chính minh nè à. Để tôi rước giùm minh được rồi Không cần đâu Giang đang cùng chịu mà À, xin lỗi cô có phải là Dương Kiến Quê hay không? Tôi không phải Xin lỗi Cô có phải là Dương Kiến Quê không vậy? Tôi không phải Xin lỗi Sao lại vậy chứ Người này mà cũng hỏi Cô có phải Dương Kiến Quê không Không phải anh làm rồi Xin lỗi Thành ra Lý Hoàng Minh hả Dạ phải, cô là cô quê hả? Quang Nghinh, Quang Nghinh Xin lỗi nha, vì hồi nãy tôi bị kẹt xe cho nên tới trễ. À, trộm cướp Hồng Kông làm việc gì cũng chờ anh. Không phải đâu, tôi bị kẹt xe thiệt mà. Tôi xách cho. Khỏi cần, tôi xách được rồi. Bộ xếp triệu không có nói cho anh biết dáng của tôi như thế nào hay sao? Có, ông nói cô trẻ đẹp, và còn tài giỏi nữa. Tài quan sát của anh rất là tỉ mỉ. À nè, để tôi giới thiệu người hợp tác với tôi, Quách Thiếu Long. Đây là cô Dương Kiến Quê. Chào cô Dương Kiến Quê, kêu tôi là Tiểu Long được rồi. Xe đậu bên kia kìa. Vậy mình đi. Ê, khoan ghi số xe đó. Chết hai à, đừng có phạt Chết hai à, đồng nghiệp mà Đồng nghiệp cũng không biết làm sao đây à Giờ tôi ghi hết rồi Quay, quay Cảnh sát Hồng Kông làm gì cũng rất nhanh Lại không thể đúc lớp được Thôi, lên xe đi Lên đi Mời Tôi ở chỗ này, còn cô bên kia Mỹ à, tụi anh về tới rồi Em Mỹ anh nói về sớm để dọn dẹp giùm em mà à, Xin lỗi nha Anh... Mỹ à Anh Minh Tiểu Long giúp anh đi công tác mà Để tôi giới thiệu, em gái của tôi tên Mỹ Tôi tên Dương Kiến Quyền, Quang Nghinh, chào cô Em cười cái gì? Đừng có vô lễ nha Em cười cái gì? Cô không dọn đồ qua phòng bên cạnh À Chỗ này hồi trước là em nghỉ ở Cô thấy sao hả Rất là đẹp Xin lỗi nha làm quấy nhiễu đến cô Ờ, xin được cô khách sáo, anh của tôi hả? Rất hiếm có bạn gái như vậy để mà đến quấy nhiễu tôi. Hey. À, phải rồi, anh chị cứ việc tự nhiên đi nha, tôi còn phải đi dọn đồ qua phòng bên cạnh nữa. Chị cứ coi chỗ này như là nhà của chị là được rồi. À, nếu như chị có cần đến tôi thì cứ la lớn này là được. Em gái của tôi chứ giấy hoài à? Đâu phải, rất dễ thương. À, cô cứ tự nhiên nghỉ ngơi nha. Cảm ơn. Mỹ à Mỹ Anh hai à, Sao anh trở lại phòng bên này mau như vậy Em làm gì thì làm đừng có dẫn cho bậy bạ nha Bây giờ em thành thật nói cho anh biết Con gái có chất lượng cao quý như cổ không phải là thường có đâu Huống chi còn là đồng nghiệp Thế đúng rồi đó Mắc mới gì mày à, Em đổi tính hồi nào vậy Thường ngày không phải em đòi hỏi cao sao Nói tóm lại, lần đầu tiên em thấy cô ta thì thấy cô ta rất hợp dẫn Nè, mũi thì cao cao, mặt thì hơi dài dài Là tướng diện phu rất là xứng với anh đó ừ? Người ta chỉ đến làm việc thôi Vậy thì phải rồi Làm việc, làm việc có thể bồi dưỡng tình cảm Đừng có nói em gái của anh che bai anh nha Con gái ở Hồng Kông kêu căng như vậy làm sao anh kiếm được Như cô quê này thì xứng với anh lắm Cô ta rất là ung dung là nhã nhặn on the explosion arriving? Nó nói gì vậy? Hắn nói pháo dư gì nào đến? Ah, the problem. To test, okay? You'll be here in two days with all the explosive you need. Good. For you. I will call you later. Bye-bye. Nó đó Người này là tội phạm truy nã của nhà nước Hồi trước hắn làm trong quân đội của Việt Nam Thuộc về bộ đội biệt kích Hắn từng bị hiểm nghi buôn lậu súng ống và dẫn người ta đi vượt biên Hắn có liên lạc với tập đoàn giúp người vượt biên ở Hồng Kông Người phụ trách tên là Xà Đậu Bính Xà Đậu Bính Tôi có tài liệu của hắn Chip Minh à Để tôi bắt hắn về hỏi cung nha Được Tôi cùng đi với anh Xin lỗi Cô đến đây chỉ cung cấp tài liệu Còn chúng tôi phụ trách hành động Nếu rửa khi hành động gì bọn phỉ đồ Tụi anh không biết mặt hắn là ai Nhưng tất cả tài liệu đều ở trong đầu óc của tôi Bộ chú Tiêu không có kêu tụi mình hợp tác như vậy sao Thế bắt thêm cặp tôm hùm bỏ cho đây đi Muốn bắt thêm vài con tôm nữa không Được rồi, được rồi, cảm ơn anh Nè anh Minh à, đến ăn đồ biển hả Hải Tùng, tôi dẫn hai người bạn tới ăn đồ biển Được, được Chào đồ minh ở đâu hả Nói cho tôi biết đi À, anh nè, hai vị tự nhiên nha Để tôi bắt con cá mú cho anh Ban giá chào đi Một lạng 50 đồng Một lạng 50 đồng, sao mắc vậy Thì khí hậu không có tốt, khó bắt được cá lớn lắm Tôi không quán mắt cho anh đâu Vậy bắt cho tôi con nhỏ được rồi Hồi sáng này tôi thấy nó lái thuyền máy ra khơi Chắc là có khách tới Có biết chừng nào nó về không? Có lẽ là một lát nữa Tôi chỉ biết có bấy nhiêu thôi Quên, anh có lộn không đó? Sao con lớn vậy? Hi, con này được rồi Hi, cha, sao lớn vậy? Hi, anh còn trẻ ăn hết mà Các món khác để tôi lo liệu cho Đi kiếm chỗ ngồi đi ha, theo tôi Quỳ, có phải là tác xã không? Cứ ăn đi, nhà nước trả tiền mà Các, các diện ngồi bàn này nè Ở bến tàu bên kia, thằng cha mặc cao trắng đó là kẻ canh ghét nha Ê, lấy bình trà đến đây cập bến rồi kìa Tên nào là xà đậu bính Cái thằng mặc Âu Phục Còn cái thằng mặc đầu xanh chắc là kẻ dược biên Cô có tài liệu của nó không Không có Chưa từng thấy Còn bộ tướng của nó như là kẻ đã từng làm lính Tôi nghĩ trong cái túi da đó chắc là có súng ống Chí Minh à Để tôi xét cho Không được phải theo dõi nó Biết đâu con được cá lớn Bồi à tính tiền Tiểu Long, gọi về phòng tài liệu hỏi coi. Tôi là DVT 26168, tôi muốn điều tra tài liệu. Anh Tuyên Anh Phong Đây Anh em không mờ Tự gì phải làm vậy Số tiền này chưa cho anh em xài đi Cảm ơn anh Cảm ơn gì Tất cả lừa bạc kiếm được mà Nếu như không có anh chỉ huy Số tiền này chắc là tôi không thể hưởng được Nhờ anh cứ liên lạc đó Tụi mình đều là anh em mà Có phước thì cùng hưởng, có quả thì cùng chịu phải không Anh Quân à Nè, cảm ơn DVC 26168 Hồi nãy anh muốn cho số xe DC660 Chủ xe là Đặng Dĩ Cường Địa chỉ là tầng thứ 8 Nhà số 39 đường Qua Sa, Bắc Giác Không phải là xe biển ăn Over gọi về sở kêu tất cả anh em tới đây tập hợp biết rồi cô quê cô ngồi đây đừng có đi đâu nha ấy cô quê à cô đâu vậy tôi mua báo tôi hai sáu một sáu tám Báo cho cuốn tạp chí làm ơn Tôi đi chung với anh Đừng có dẫn chơi nha Lấy cuốn nào Cuốn nào cũng được Những chuyện này không có hợp cô làm đâu ở Đại Lục tôi cũng làm công tác Tôi biết Tôi biết ở Đại Lục thì cô giỏi Nhưng mà ở đây là Hồng Kông Ê, ba chục Ba chục hả? Cô phải nhớ là Cô đến đây chỉ là cung cấp tài liệu Chứ không phải là hành động đâu nha chờ tôi chút nha Thích Minh Hả? Hồi nãy tôi đang mua cô lại nói chuyện với tôi cho nên Tình cách như vậy cũng đâu có sợ Đưa tôi xem Alo Thế bên này còn trai gì nữa không Ok Mày hỏi giùm tao Số 6 đường Quỳnh Y Trung Chỗ này là cái gì Quê, tôi nói với cậu rồi mà Quê, quê, sao lại vậy Thảo dư, anh Phong anh Tuyền Thảo Dương Có đem quà gì đến không Những gì mình cần đều có hết Mình qua kia đi ha, Mình là anh em với nhau cần gì gấp như vậy Nên nhớ Đừng tiết lộ ra ngoài nha Anh đừng lo Xa đâu bến tôi làm gì có bao giờ thất bại chứ Tôi về nha Cô quê à tôi Ui chú ý từng hai Tất cả cửa sổ đều sơn đen Tôi nghĩ chỗ này là ổ rắn đó Tôi biết rồi Việc này để chúng tôi làm Cô làm ở bên che đi một lát nữa có chuyện gì không thể bảo vệ cô được đâu Trần Gia Câu nhầm là cái gì của anh Là sư binh của tôi, có chuyện gì Sao nói chuyện giống nhau như vậy Sư huynh à Anh Công Những món dọc mà mình cần chuyện nào mới mua được chứ Anh đừng có lo Tới khi đó sẽ biết mà Bảo Dư Có anh Phong chỉ huy Thì anh cứ an tâm đi GVC 26168 Nhà số 6 đường Quỳnh Ni Xuân là một nhà bảo quan Over Đội trưởng, có chuyện gì? bị lộ rồi anh tuyền dẫn anh kêu anh đảng anh hiền lấy hàng rút lui anh quân với tôi tổ hậu lại lên đi dạ lại lên ờ à, à, rồi rồi rồi nè cảm ơn Quỳ, ta đã bính ra rồi tính sao Biết rồi, tôi biết rồi Có chừng Quên, đừng chạy nha Đứng lại Ê, mở cửa, mở cửa, cửa nào Anh em nghe không? Nghe được Nè Anh Phong, chiếu cố thằng quân cho tôi Rút lui giờ làm sao Rút lui Báo lên Ở Dương Chuẩn bị xong chưa Phong đạo xong rồi Bây giờ đang ở đại sảnh Thành quân Rút lui Biết rồi Đừng có vô Nguy hiểm đó Đừng mà Quay Bộ không sợ chết hả Tôi thấy một người cầm AK 47 đến lên lầu Nó có mấy bộ đàm thấy cách nó cầm súng đó, Đoán chắc nó là quân nhân Nhưng không biết cái trển còn có bao nhiêu người Vậy bây giờ tính sao đi Sao đây xong xuôi rồi chưa Một cái nữa Mau Tụi anh chừng nào tới Sắp tới rồi Hy vọng đừng kẹt xe Tiểu Long anh đi vào cửa sau Chúng tôi lên cầu thang Không được phải nghe lệnh tôi Mày đi cửa sau Tao lên cầu thang Yes sir Go Đã xong hết rồi Đẩy lên cậu xuống Rút lui Hậu Dương Báo cáo đội trưởng Hoàn thành nhiệm vụ Xin cho chế tị Chúng nó mới lên hồi nữa chờ lát nha Chuẩn bị Đi rồi Em Quý Mục tiêu xuất hiện Đội trưởng sẽ ra lệnh Đừng có bấm Tại sao Thảo Dương Đừng có bấm Đội trưởng xin lặp lại Rút luôn bao Tiếp đi Bấm nổ đi Không được Chưa có lệnh Có bấm nổ Không kịp rồi Chạy mau Em quê Rút lui Bắn chết tụi nó đã Không được Đây là lệnh Rút lui Đứng im Quê Anh kiếm gì đó Tất cả không xuống ngoài có nhiều cảnh sát lắm đó đội trưởng cho chị đi anh kiếm cái gì đó tao làm mất ban đạn rồi kiếm giùm đi ở Dương, rút luôn nào, tôi sẽ thượng nha Mẹ kiếp, quyết chiến với tụi nó, phải Mau kiếm giùm đi ném qua tôi quăng cái súng vào đi. ném cái băng đạn qua cho tôi mau lên 高铁啦。 来也，一起。 ngoài có sao không vậy Không sao chuyện gì có thương Yes sir Khỏi cần Hồi nãy cá tông sữa tôi quá nặng tay với anh Xin lỗi nha Nếu mình chịu hợp tác Tôi nói cũng không Cho tôi đi thuốc Nếu chịu nói cho tôi biết Mục đích anh xuống đây lần này Và địa điểm đồng đảng của anh Tôi sẽ xin giùm anh Chứ là người chứng minh khống cáo Tôi sẽ xin tội giùm cho anh Chỉ tố anh nhập cảnh phi pháp Chỉ giải về nguyên quán thôi Tôi khỏi bị ở tù thật sao Ừ Ê, mẹ kiếp anh Cái gì Ờ à, Chạy máu rồi à Ờ à, Võ cho đánh tôi đi Đánh đi Tôi khốn nạn Hôm đó chúng tôi căn cứ theo tài liệu mà cô quen này cung cấp Theo dõi một đám người vượt biên Từ Chí Cung cho đến trường đua ngựa nhà số 6 đường Quỳnh Đi Trung Lúc đó chúng tôi còn chưa biết đó là đại bản danh của bọn chúng Ban đầu thì bọn chúng dùng AK-47 Và còn có đặt bom ở khắp nơi trong nhà nữa Cho nên chúng tôi lập tức bắn trả lại Anh Phong à Cô này tức là hành cảnh đó Anh làm như không biết gì hết nha Chính là bọn cảnh sát này đã giết chết thằng Quân đó Bọn phỉ đồ chúng nó rút lui cũng rất là nhanh lẹ Chúng nó còn dùng AK-47 bắn loạn tại về chúng tôi Còn bao lâu bọn phỉ đồ bắn hết đạn Lúc đó thành trà lý lập tức nhảy bổ đến vật lộn với thủy đồ Tao phải bắn chết hết tụi mày Đi, đến sở cảnh sát bắn chết hết tụi nó Anh Tuyền, buông ra, buông ra Tôi chỉ có đứa em thôi cũng bị tụi nó giết chết Làm sao không xúc động chứ Mối thù này Mình không quên đâu Nhưng mình phải cứu phó Dương Đà trước Nếu là hội chuyện lớn Thì làm sao nó đồ dân cùng đi Xin tôi đi Anh cự Anh đi hỏi thăm coi Có muốn làm ăn nào lớn không Hôm nay rất cảm ơn cô Còn nói nữa Thầy cảm ơn mà Ngủ ngon Ngủ ngon Ngủ ngon Ngủ ngon Anh nói cho nó biết Đừng tưởng dùng chút tiền có thể mua chuộc được mình Biết chưa Kế hoạch này không thể bỏ dở Ông biết nghe đang nói gì I planned this job for many years I won't let you guys screw it up I don't want to be caught You guys are all over the news Ông sợ phá hoại kế hoạch của ông Đã có huynh đệ của tôi bị chết vì chuyện này Bây giờ ông chỉ bỏ cuộc hả Còn quân đệ của tôi Bị bắt trước khi có hành động tôi sẽ cứu anh ta Không cần lo Còn số tiền này Tôi không lấy đâu Nhưng mà Sau khi làm xong cái vụ này Phần của tôi Ông phải trả chúng tôi trọn vẹn Nhớ rồi chứ Why should I trust you anymore? Ông nói không tin tụi mình ở đâu Ông không phải không biết Quay chuyện bọn tôi ra Không mang có thể hoàn thành chuyện này Chờ tin đi Alo Tôi muốn nói chuyện với cô Dương Kiến Quê Xin hỏi ông lại Tôi là Tật Phong chờ lát nha Cô Quê à Cô Quê Có một người tên là Trần Phong kiếm cô nè Cảm ơn Alo Alo Trần Phong Anh Quê hả Anh đang ở đâu vậy Anh đang ở dưới chỗ em Anh rảnh không xuống đây được ừ, Bây giờ xuống nha Ờ, anh chờ em nha Cảm ơn Tôi có chút việc phải ra ngoài À, cô quê à Hả? Tối nay cô có về ăn cơm không? khỏi cần chờ tôi Em quê Anh Phong Em càng ngày càng đẹp à, <laughs> Xe của anh đó hả? À ừ, Của bạn anh Ờ Lên xe đi Ừ Bây giờ anh phát triển cũng rất khá Coi mọi Hồng Kông rất là thích hợp với anh Có thể nói như vậy Ở đây có nhiều cơ hội Em còn nhớ lý tưởng của anh không Nhớ chứ Anh nói anh sẽ trở thành tỷ phú Sau đó áo gấm về làm Còn nữa Ngày anh lên đường em có đến trạm xe lửa Nhưng xe đã lăn bánh rồi Em không có nghĩ đến sau này còn gặp anh Chắc em đã hiểu được cách của anh Khi anh đã nói rồi Thì anh sẽ thực hiện Anh cứ nghe em nói nói rất sống bên Mỹ không bao lâu nữa anh với em sẽ sang mỹ lần này em đến đây là đi công vụ em về suy nghĩ kỹ đi trước khi về đại lục trả lời cho anh biết Hả? Em không có sao chứ là em hả? Sao trở về sớm vậy? Ừ, Tiểu Long kêu em trở về sớm để mà giúp việc cho anh Anh à, anh có tình địch rồi hả? Cái thằng Tiểu Long này thật là lẻo mép Vậy anh phải cố gắng đi, đừng có để thua cho người ta Nói bậy đi Em đi đổ rác giùm anh Mời vào Chú Quê À em Mỹ Đi mua đồ hả Phải rồi anh là Trần Phong là bạn của tôi Thôi, chào Hello, chào anh à, Anh hai của tôi À, Lý Quang Minh Trần Phong Cô quê, tối nay ở đây ăn cơm đi à, Lát nữa sẽ quyết định Bye bye Bye Bye bye Người tình địch này thì là tướng tú khôi ngô Là tình địch đó Em suy nghĩ giùm anh coi ăn cơm ở đâu đi Chị quê nói là còn chưa quyết định Chưa chắc là đi với nhau đâu Họ không đi thì mình đi thôi Em có uống trà sữa không? Không uống, anh uống đi Anh đã pha nhiều lắm rồi Vậy thì tự mình anh giải quyết đi Để anh hỏi coi cô Quy uống không Thôi anh hai của em còn rất tỉnh táo đó Anh Phong Uống coi có vừa miệng không? Em pha trà sữa, vừa thơm vừa ngọt À, có cái này phải trả lại cho anh Hôm đó em đến trạm xe lửa định tặng cái này cho anh Nhưng mà xe đã chạy mất rồi Để anh xem Ủa Là quy chiêu dinh dự tối cao mà Em tặng cho anh đó Là dinh dự của em đó Anh không lấy được Nhưng mà lần đó nếu không có anh Anh nói cho em thời gian suy nghĩ mà Có khi làm việc mà suy nghĩ quá nhiều Sẽ hư gì không chừng ừ. người tới Tôi đã pha trà sữa, mời cô uống Mời anh vào ừ. Nè, uống thử trà sữa tôi pha coi À được, cảm ơn Trà sữa cô pha tủ nhiều rồi Để tôi thử trà của anh nha Ừ, quả thật là ngon đó Cảm ơn ừ, Ngon thiệt Cái này là cái gì đây? Đây là quân chương dinh dự tối cao của công an Phải tặng cho Trần Phong Đâu phải Của kiến quyền mới đúng hơn Thì ra anh Phong cũng là công an hả Không phải Tôi không phải công an Hồi trước tôi là quân đội của Việt Nam Sau đó tôi lên đại lục Bây giờ tôi đang làm việc ở Hồng Kông Vậy cái quân chương này là của ai à, Chuyện này dài dòng lắm Không sao đâu tôi có rảnh mà Anh Phong à nói tôi nghe coi Được à, Anh Minh à Có thuốc vậy Anh chờ chút tôi lấy ngay Cảm ơn vậy Rồi có gì Thằng cảnh sát khốn nạn này là cái gì của cô Nói mau Nói mau Nói mau Không thì giết chết bây giờ Ê Chết đi à, Cháu tôi ra Cháu tôi Khốn nạn còn la nữa hả Chết đi à, nữa hả là Mỹ đó Đứng im, buông cô ra Anh Đừng buông à. tới Buông cô ra Đứng à. im, đừng buông tới à. Hoàng kỳ chúng qua đây nếu không tao bắn nó Được rồi Mau qua qua đi Đừng có hành hạ cậu nha Đau quá à Em Mỹ à giết em tao Tao phải trả thù cho nó Chứng yêu Chứng yêu Nó chạy qua bên kia rồi Thưa ông Trần Làm phiền ký tên Ký tên hả Ký đây hả Chính mình Anh có sao không Không sao Chút đỉnh thôi ừ. Cô Mỹ thế nào Cô Mỹ cũng không sao Bị thương nhẹ thôi Có thể lột mình cạnh cổ ờ. Anh Phong Cảm ơn anh Được cả sáu mà Tôi không hiểu Tại sao người nó giết anh vậy Lần trước chúng tôi theo dõi mà bọn cướp Và giết chết một tên Có lẽ đồng đảng của nó đến trả thù à. Cô quên, có tài liệu phát cho cô à, Cảm ơn Pháo Dương Pháo Dương Bọn quyền biết nó sao Hồi trước ở Việt Nam Nó là bộ hạ của anh Nó bị phạm tội hả Lần trước tụi tôi đi đến bọn cướp bắt được nó Cái thằng này hết sức ngoan cố Đánh cách nào cũng chịu khai Nó cũng luyện đặc biệt Tra khảo Chứ chắc nó khai đâu Vậy anh có cách gì không Có thuốc lá không À có Cảm ơn Cảm ơn Hồi trước có lần tôi cứu mạng nó Không chừng tôi có thể giúp các người Chuyện này để tôi xin ý kiến cấp trên đã Tôi dẫn bạn qua đến gặp anh Bảo Dương Anh quên tôi rồi hả Đội trưởng Quét, tại sao đánh người ta vậy Ở đây là Hồng Kông Không thể đánh tội nhân đâu Tại sao đi cướp Đội trưởng Tôi sai rồi hay là tụi mình ra ngoài để hai người nói chuyện với nhau đi Khỏi cần Vậy tôi ở bên ngoài chờ tụi anh Đội trưởng Tôi không còn là đội trưởng của thằng trước nữa Sếp Minh là bạn của tôi Nếu anh chị hợp tác với cảnh sát Thì sếp Minh sẽ xin qua tòa giảm tội cho anh Chứ anh làm nhân chứng mình không cáo anh muốn tôi giúp như thế nào Như vậy Sếp Minh à Cho một cái thuốc đã Anh hãy cho tôi biết đồng đảng của anh ở đâu Và cho biết bọn họ muốn gì Tôi nghĩ tôi sẽ giúp được anh Tôi không biết bọn họ đang trống ở chỗ nào Lần này tôi đến đây Là muốn đánh cắp năm tiệm Kim Hoàng Tiệm đó Hình như là tiệm kim hoàng tứ mỹ Được, anh chờ tin của tôi đi Đội trưởng, thuốc này Anh lấy đi Nếu đốt thuốc thì kêu họ Cảm ơn đã chạy bốn vòng rồi bây giờ đang quẹo vào đường hà đăng over tiếp tận over biết rồi ở trong tiệm nó có cái răng over có bốn người tất cả nhân viên phải tiếp tục theo dõi tôi vào đó xem cho kỹ coi có mặt thám gì không tôi sẽ lấy cái báu của tôi làm dấu hiệu với tụi anh nếu tôi nói tôi trở về nhà tức là có vấn đề thì lập tức rút lui có hiểu chưa qua thì sao trong mình tôi không có súng bọn mặt thám không có làm gì được tôi đâu nếu tôi gọi ông xã ơi, tới coi giùm em coi, thì tụi anh lập tức chạy bộ vào, có rõ chưa? Ờ, hiểu rồi. Hai bà chủ, à, hoan nghênh bà chủ đến tiệm của tôi. Hoan nghênh. Cảm ơn. Ê! Wow, à. sao giấy tay này lớn quá rồi. Xe đi. Ừ, xe này nhỏ quá à. Ê, sao phiền quá vậy? Em tự chọn đi. Ờ, Là phiền. Nè! Chị em đi với Nè, sao mà ngẫu nhiên vậy vậy? À, sao bà giống Stallone quá vậy? Chắc là cái à. Chắc là mặt thám. Mình phải thử coi. À, sao mà mặc áo này giống áo thừa quá vậy? Hay à, cái ghim này đẹp thiệt đó. Ờ, đẹp á À? À, tôi cho bà nè. Ây à Chết tôi rồi Ây da, à, à, bông tay tôi rớt rồi à, Tôi kiếm giùm bà nha Ủa, sao có trái cam ở đây vậy? À, tôi kiếm được rồi đây nè đây nè được rồi hả ai à ai à được bông tay cũng cười vậy à rồi đâu cười vậy hả đây nè cây kim tôi đồ giả đấy à, đúng rồi cái cây kim đó nó là đồ giả kim vô là bị gãy liền à, à hả trời sao có móng tay dính ở đây vậy có phải của bà không đâu phải mà móng tay tôi còn nguyên nè à vậy hả vậy để tôi kêu chồng của tôi vô đi mua nữ trang giùm tôi nha à, phải phải phải phải à, kêu vô đi mua đi alo ông xã hả mau vô đây đi hả ê hay phải rồi thiệt là đẹp đó thiệt là đẹp đó quay trở về nhà đi Ê, nó kêu vô xong vậy chạy đi đứng lại bà bệnh ở đây giải quyết xong rồi ừ, chú tiêu à không phải mục tiêu chú đâu à cái gì kêu tôi qua mỹ à ờ à, giờ tôi về sẽ nói nha qua bên mỹ sếp đã động gọi anh tin tin nghe đi tình hình bên ngoài thế nào tôi kể như thường cẩn thận nha yes sir over sếp à Hoàng kia khối một bịch à Không biết xảy ra chuyện gì Có khói hả Phải Sư huynh Tôi ra ngoài coi đó Được rồi đi Anh dẫn tôi đi Là trước kìa Coi chuyện gì Dạ yes, sir Chạy nhà rồi Người bớ người ta cứ tôi nhớ chạy nhà rồi Cả nhà, cả nhà Anh Long, ở ờ, hành lang có khói Thông báo các đơn vị, lập tức chuẩn bị Báo lên Yes sir, yes sir Nè, mình đi ha, mình đánh đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ. Để tụi anh qua giúp họ đi. Đi đi, đi đi, đi đi. Nhảy lên, nhảy đi. Nè nè, mau dọn ra ngoài đi. Đi, mau lên, mau đi ra, đi ra, nhảy nó ra. Đây, mau dọn ra. Nhảy lên, nhảy lên, nhảy lên, nhảy lên. Nhảy lên, đi đi, nhảy lên, nhanh. Bên này, bên này. Bên này, bên này, bên này. Cô kia cô nhớ nó. Đi qua bên kia kìa. Ở đâu? Nè, qua bên đây. Ra ngoài đi. Bên kia nhớ Đi qua, đi đi, nhảy lên. Đưa ra ngoài giúp đi. Đi. Đi đi, đi đi. Xếp vào bớt cái đồ gì mà nhẫn lắm bớt thủ lên trả nó đi à, à được không được được đi đi anh xuân ngang qua bãi đi đi đi anh coi để tụi đánh chết nó chạy Dạ Dạ Xin lỗi ngài thủ trưởng Sáng mai tôi sẽ lập tức làm bản báo cáo trình ông Dạ tôi sẽ Chú Tiêu Chuyện này tôi Chuyện này cô đừng nhúng tay vào Lần này rõ ràng là trúng kế điều hổ ly sơn rồi Nhưng mà chú Tiêu à Tụi mình chưa đủ bằng cớ Không có đủ bằng cớ thì kiếm bằng cớ Lập tức sai người kêu Trần Phong về đây hỏi coi Chú Tiêu Nếu như Trần Phong có tham dự Chú bắt nó về đây cũng không có hỏi được gì Chuyện này dính dấp đến tôi Xin cho tôi cơ hội Tôi đã biết tâm tình của cô Chúng tôi đã hiểu biết quan hệ hồi trước của cô với nó Cấp trên của cô và chúng tôi Tuyệt đối tin rằng cô bị lợi dụng thôi, cô không dính dấp gì tới cái vụ này. Cảm ơn lâu nay cô hợp tác với chúng tôi. Nhiệm vụ ở đây của cô đã hoàn thành rồi. Này Tiểu Long, tiễn cô quay về nhà để cô chuẩn bị rồi tiễn cô ra sân bay. Chú Tiểu. Tôi không rảnh tiễn cô. Quang Minh, nhân viên bộ tài liệu đã chuẩn bị xong tài liệu của Trần Phong, đang chờ anh đó. Yes sir. Tiểu Long, cô không đi hả? Yes sir. Cô quay. cho ta tham gia điều tra Vì chuyện này đối với tôi không đơn giản là một công vụ đâu Cô làm như vậy không có lợi gì với cô đâu Khám phá không được vụ này đối với mọi người đều không có ích gì Để tôi đối diện hỏi anh ta Nếu như Trần Phong thật có vấn đề Anh không gạt được tôi đâu Chuyện của anh chỉ có tôi hiểu rõ hơn ai Anh tin lời tôi nói đi Tiểu Long Mày với Tiểu Châu với cô quay đi kiếm Trần Phong Đừng có làm đứt bên lối này Yes sir Cảm ơn Cô đi với Tiểu Long đi Thấu Dương thế nào Ok Vậy để tôi thông báo cho Roger Tiến hành theo kế hoạch đã định Bây giờ không nên xài điện thoại của công ty Tôi muốn làm việc với thường Xin hỏi Trần Phong ở đâu? Ở trong phòng đó Xin hỏi Trần Phong ở đâu? Ông Trần ở trống Ý cô hai à không nên vô trống như vậy đâu Cô hai à không được vô Cô chú à, không sao đâu Cô ta là bạn của tôi, cô ra ngoài đi Xin lỗi, có thể cho tôi nói chuyện với anh Trần Phong được không? Tụi mình ra ngoài Em quê à, chuyện gì? Chuyện này có phải anh Dũng Tài làm không? Em nói gì vậy? Pháo Dương bị người ta cướp việc đi Pháo Dương bị người ta cướp việc đi Chuyện này có phải anh Dũng Tài làm không? Anh nói đi Em nghĩ là anh làm sao Nếu như trong lòng em đã nghĩ như vậy Thì em cần gì phải hỏi Hỏi cũng thừa thôi Em muốn nghe anh chính miệng nói với em Được Anh nói cho biết Anh không bao giờ làm sai việc gì Không làm gì có lỗi với em Vậy được rồi Vụ án này em không nhúng tay vào nữa Bữa nay em trở về Quảng Châu Em quên Nếu như làm ăn này thành công Anh sẽ trở về Để đưa em qua Mỹ Chung sống với nhau Được Em chờ anh Tiểu Long có nghe tôi nói không Đang nghe Anh theo dõi chiếc xe đang chạy ra cho tôi Được tôi vào trong biết rồi Roger, tôi đã cứu anh ta ra rồi Very good You stay here I'm gonna check out now Okay Alo Anh Tự à Cái thận nha Có bọn thám theo dõi đó Nó giết thằng Mỹ Tôi phải hành động liền Cái kia tôi không kịp đó Ở bữa này tôi sắp đặt xong rồi Biết rồi There's the police back there. You go pick up the car and wait for us at the side door. Okay. Let's go. Thank you. Thank you. We've been followed. Người đứng tên công ty thuyền vụ này tên là Hà Cự Chúng tôi hoài nghi nó lợi dụng công ty thuyền vụ này để che mắt người ta Thực tế là chúng nó hoạt động buôn lậu Theo tài liệu của Cục Thuế vụ, mỗi năm công ty này đều bị lỗ lã Alo, Xin Minh Chờ dạ một lát, Tiểu Long từ anh Cảm ơn Xin Minh Alo, Tiểu Long hả? Có tin gì? Hà Cự chạy thoát rồi Tại à, sao để nó chạy thoát vậy? Nhưng mà tôi điều tra được người liên lạc cho nó Nói đi Roger Davidson Roger Davidson Ngươi ăn lên Ewa, hả? anh tra tài liệu người này giùm tôi Ok Đã cắt đứt liên lạc của ngân hàng bên ngoài rồi Biết rồi Chạy đi Ngân hàng Thượng Hải Hồng Kông Thanh Kiều, không có gì Ê, cảnh sát tám ba bà tám tới rồi Ủa, sao tới sớm vậy? thì ra Roger là thiết kế sư của ngân hàng trung ương đó được rồi để tôi điều tra <laughs> Chuyện gì vậy hả cái gì vậy xảy ra chuyện gì ngân hàng trung ương chúng tôi bị ăn cướp mà tới ngay đi alo mà tới ngay đi mà tới ngay đi tôi không được điện thoại tôi không được alo alo gọi không được điện thoại của tôi cũng bị đứt rồi tụi đứng hết rồi chuông báo động cũng không reo tiếp tục liên lạc dạ ngồi xuống DBC 26168 gọi xếp minh Bây giờ tôi đang ở đường ngân hàng Nhưng cửa ngân hàng nó bị đóng lại Không thấy đồng tin gì Mà xuống xe xem coi có gì khả nghi không Tao hoài nghi rô chờ lợi dụng hệ thống di tính STM Lấy được tài liệu ngân hàng trung ương Rồi phá hoại hết các hệ thống giám sát Chúng tôi đang liên lạc với ngân hàng Nhưng mà tất cả dây điện thoại và hệ thống giám sát Đều bị cắt đứt nếu như trong ngân hàng có vụ đánh cướp Thì tụi mình cũng không biết đâu Tao đã cho người đi điều tra kỷ lục rồi Cô Quyên, có tin tức rồi Thằng cha Roger này đã thiết cái siêu kho bạc ở trong ngân hàng trung ương này Anh nhìn chiếc xe đằng sau người ngồi đằng trước có phải là Roger không? Chính là nó Xin mình, Roger bây giờ đang ở ngân hàng trung ương Trước khi tao tới đó, tụi mày đừng có làm kích động tới nó nha Chúng tôi biết rồi, tụi mình đi trước Hello? Hello? Hello? À sao lại vậy Tôi cũng muốn biết thôi Don't worry You and I cannot carry so much money I guarantee you share Hurry up or it will be too late Coi chừng bị phỏng tay trên đó Tình hình ở dưới thế nào tôi nói có đông người Còn bắn chết có hộ vệ nữa Chờ xem cho kỹ đã Xếp bà sao hả Lập tức liên lạc giám đốc ngân hàng giùm tôi Kêu ông lấy tất cả bản đồ của ngân hàng tới Yes sir Everybody silent. Cooperate with me. Nobody get hurt. You, lady. No. Come here. No. Open the door. athlete of the gout. như là có vấn đề Tôi sẽ The cops are here Let's start them đi Anh nói có chỗ nào sơ hở Tại sao bây giờ cảnh sát bảo vậy? You won't have been followed by the police We won't be in a shit today Không một mớ tụi ảnh đâu Là tụi mình bị cảnh sát theo dõi Relax This ventilation tunnel leads to the MTR maintenance dock Excuse me. Now they have no way to come down. Get your men to blow a tunnel. We must be there before the maintenance car leaves the dock. Thôi you there. bị bao dây rồi, đặt mình lại chỗ nổ đi. Hả? đường nào đi đến kho bạc không Không có Tụi mình không phải chim bao chứ Chim bao vậy cũng sướng thiệt đường này đi tới đâu vậy con đường này nối tiếp đến cả ống nước bố cục dưới đất á theo tôi được biết chung quanh đều có sắt thép phong tỏa rất là kiên cố nếu muốn đặt mình làm nổ cũng cần phải có một thời gian có tiếng nổ ở chỗ sửa máy phải có người tiếp ứng không Just go and grab your money. Nó nói gì vậy? Nói chuyện này tụi mình không cần biết. Chứ cần đem tiền ra được rồi muốn làm xong vụ này Thủ tiêu nữa nha Anh Phong Phải ra tài trước Mới được khiên tiền Còn chỗ này là chỗ nào Đây là chỗ siêu xe của Metro Lập tức liên lạc Metro Lấy tất cả bản đồ tới đây Yes sir Bên cửa thấy có đồng tĩnh Sẽ qua coi Được đi coi Yes sir to get the explosive and follow me. Ông nói kêu lấy chiếc nổ đi theo đó. Đi đi. We got only five minutes. Follow me. Xếp bên, tiếp qua kìa. Theo tôi đến trạm metro. Explosive. Nói gì? Thank you. be back. Yes, sir. của ông bà chạy mau đi anh cũng chạy đi không có được đâu cái chân của tôi bị kẹt rồi tôi ra không có được đâu anh đuổi theo lấy tiền lại đi ờ, ờ, thằng khốn nạn rồi chờ này ờ, tôi đẩy ra chạy mau đi không có được đâu tôi chạy không có được đâu anh giết chết nó cho tôi đi lục soát khắp nơi hiện trường mau lên mở lên mở lên mở thám đi mở cửa mở cửa đi mở thám đi chúng tôi hoài nghi có bọn cướp trốn ở dưới metro này nhờ các anh giúp đỡ dùm mời xếp qua coi đi chiếc xe này chạy đi đâu vậy Tôi nói vào con đường ngầm này đi chim sa chuỗi có cách gì cản lại không hả xe công trình tự nó khống chế Sẽ coi chuyến xe ở chim xe chuỗi chạy ra rồi chưa Chạy ra rồi Chỉ còn cái nào cản lại tụi nó không Có, những lúc cần thiết mới dùng được Bây giờ cần thiết đó Bọn chúng có vũ khí và chất nổ nữa Đừng để tụi nó ở dưới đường ngầm mình nó lùi ra lại kìa anh này ở đây còn anh theo tôi yes sir Acili. Acili orada mane. You see? Give you all the money. Don't kill me. Anh này của tao bị mất mạng. Mày tưởng có tiền trụ được hả? Hả? Đứng yên. Shut up. We die together. Tại sao lại gạt tôi Anh có nói chỉ mới gạt em Anh tưởng là Tưởng là cái gì Anh tưởng cướp của giết người là có thể làm được tỷ phú Mặc áo gấm về làm Anh dự tiền của người ta Anh xài được sung sướng sao Tuấn Liêu để tôi xuống Chú ý người đàn ông Anh muốn làm gì Anh có thể bị tổn sức cuộc đời đâu. Anh đi ra đi Anh không muốn ngó thấy kết cục như bây giờ Chuẩn bị Các người đừng có nổi súng nha Những gì mà tôi không muốn thấy Đã thấy hết rồi Những gì mà tôi không muốn biết Cũng đã biết hết Anh đậu hàng đi Tôi sẽ chờ anh Cô tiến đổ dưới hầm Tất cả chú ý Tất cả chú ý Ở trên nóng sập xuống rồi Mau chạy đi Chờ nóng cơ lại đi Mở cửa đi Trần Phong Cô ấy hả Trần Phong Cô ấy. Trần Phong Trần Phong Trần Phong Anh Phong đây câu, không không hai ba bảy sáu enter rồi cộng với góc màn hình cái sẽ mình lúc nãy giờ sẽ có ba thằng này lại rồi, copy rồi bắt đầu lui vô địa đĩa bi, đây rồi em sẽ bắt con nó lại đấy nha yeah hàng này cũng rảnh copy lại cũng quay quay chứ mình nếu người ta bảo đó. mình copy gì vậy là xong rồi đó rồi mình dẹp giờ xài chưa hồi này là chết BTS 2 g và xịt quạp anh nhựa mà để em chạm hai cái hình này à, có cách rồi à, anh sẽ chọc nguyên hệ điều hành này lại hết à. rồi mua cái uh, ai về không đầy vô là xong mua mua đâu không ai mua cái bó <laughs> đầy vô mua bò trắng à ừ bò trắng đầy cái chinh nó dòng cây quýnh á <laughs> mày mày mày ra cho mày cầm chìa khóa qua như đây mày cầm đây chép ừ, copy từ cái này qua đây này ừ. đấy chìa khóa kia ô chìa khóa là có giúp đi lấy đi chứ nói người tao bảo mình lấy chìa khóa nhưng mà cứ lấy đi mày cái không kêu lại chìa khóa tới tường kêu thằng tường tường nó chìa khóa cắm vô đi rồi sao nữa xong rồi xong rồi à? là, là trong bị cỏ rồi nhưng mà không được chặt cái này nè cái này cỏ nè xả đi xả đâu đây đúng không không này đặt lên này xả đâu đây đúng không ừ. yes cái này cũng cỏ luôn này đấy rồi này bạn mình chỉ có ba pha này thôi ba pha này thôi